Alo, alo, alo, alo. Xin chào, chào mọi người. người. Hôm nay mình sẽ giới thiệu mọi người một cái mic livestream hoặc thu âm hoặc hát trên những cái app ở điện thoại rất tiện lợi. Kết nối hoàn toàn nhạc mic bằng Bluetooth. Tích hợp sao cả nhái giọng, chế độ MC, âm thanh cũng khá ok. Mình xin phép được hát một đoạn, mình hát không hay, mong các bạn thông cảm. Cảm ơn rất nhiều chế độ MC alo alo nhảy giọng alo một hai alo một hai và mình uh, xin phép được hát một đoạn và nghe âm thanh kết nối hoàn toàn bằng bluetooth chỉ cần uh, một cắm vào cái tai nghe cặp cái dây line và cái máy đang quay hình là mình có thể tạo được khoản thu cảm ơn. Cảm ơn. Mình đang quay bằng cái iphone 5 à, Các chế độ rất đơn giản Tăng giảm âm lượng và echo chưa về đây thăm lại bạn hiền thăm lại người thương đường mòn quanh co men theo lối nhỏ cây thông đã già tận thư trước sân dây leo vẫn còn năm tháng không phai người đâu rồi em gái miền quê năm cũ gặp nhau nói chuyện chúng mình bao giờ thành đôi và rồi ai ơi xếp bút lên đường ra đi anh hẹn một ngày nắng đẹp anh sẽ trở về quê cũ thăm em thăm lại mái trường hơi ấm tình thương à, mình à, xin bác bác À, cảm ơn các bạn. À, các bạn cần à, mua thì có thể ấn theo đường link ở dưới. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại.